Xin chào toàn thể anh em Ngày mai thì mình làm một cái video để giới thiệu với anh em cái kính Mỹ 9D nhìn xuyên bài Ở đây anh em khi anh em đeo kính anh còn nhìn thấy kính cái bài sẽ như này Đấy thì đây là con át này anh em này Đó Con át cơ này Con hai này Anh em chơi bài mà chơi nhìn như bài ngửa này anh em chiến sẽ chiến thắng 100 trăm Đó anh em nhá Con ba anh em nhìn này Đó rất là rõ ràng rồi anh em nhá bốn này anh em nhìn nhìn rõ đây còn à, có hai cái con khác nhau nhất đó là con 9 và con 10 thì con 9 là cái móc chìa khóa như này đó con 10 thì nó là hình dấu cộng thì nó chỉ có hai con này là khác nhau nhất còn JQK 1 2 3 4 5 6 thì nó như bình thường đó thì cái này có thể nhìn thấy chất đây chất nó đánh dấu ở góc này đấy thì mỗi con à, mỗi một loại chất khác nhau để đánh dấu ở bên khác nhau còn quy nghe này Đấy, thì bỏ kính ra thì này cái lá bài lại trở về bình thường như này ờ, xin chào toàn thể nghe, ngày hôm nay mình làm cái video là giới thiệu với anh em cái sản phẩm thì mình phân phối là kính mỹ 9D nhìn xuyên bài thì à, các bạn có nhu cầu mua hàng các bạn alo cái số điện thoại cho mình này 0984 84 số 9 để tránh mua phải hàng giả hàng nhái thì không làm mất thời gian của các bạn thì bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết luôn cho các bạn này để mình bỏ một cái lá bài này ra thì đây đây là cái cấu tạo của đây một cái bộ một hộp kính Mỹ đây, các bạn nhìn đi made in USA thì cái cấu tạo bên trong của nó này nó sẽ bao gồm à, một cái lọ một cái đựng kính này khi anh em đi chơi anh em phải để đứt cái kính vào trong túi quần đấy, đến chỗ chơi thì anh em đeo và một cây đeo kính đây là cái cây giúp anh em đeo kính rất là tiện lợi đây thì bên trong này chứa một bộ kính thì cách thức sử dụng như thế nào thì khi anh em chơi á thì anh em à, lấy cái tăm bông này anh em lấy cái kính ra thì khi để cái kính trong cái nước bảo quản này anh em sẽ để thời gian sử dụng của nó rất là lâu tầm 3 đến 4 năm không hỏng luôn với cái kính này thì anh em đeo ưu điểm là êm mắt không đau mắt không cộn mắt và nhìn bài là siêu nét anh em nhé để cách thức chơi rất là giản thôi anh em cho lấy cái kính ra bằng cái tăm bông ra tránh cho nó rách kính anh em để cái cây ờ, đeo kính này đây anh em như, như tôi làm này đó thì cái này thì không quan trọng chiều anh em nhé chiều nào cũng được đó như thế này sau đó anh em vành rộng mắt anh em ấn vào là cái tự nó sẽ khớp vào mắt thì có rất nhiều câu hỏi gọi điện đến đại lý cho tôi hỏi là cái kính này có nhìn được xuyên bài thường không thì tôi cũng trả lời luôn với anh em là kính là không thể nhìn xuyên bài thường chỉ có bài nhà tôi uh, làm ra thì mới nhìn thấy cái bài này nhà tôi làm thì giống hệt bây bài ngoài ngoài ngoài chợ luôn anh em nhá cái mẫu nào cũng có thì như trước bạn anh em có thể thấy một số mẫu tôi trưng bày đây chẳng hạn như bài cúc áo này rồng đỏ này, rồng vàng này đấy và cái bài double k 2001 này hay là bài nó không 2019 rất là phổ thông hiện nay bài đô la trắng đô la vàng và anh em ở nước ngoài thì hay sử dụng cái bài uh, ờ, nylon hay còn gọi là bài nhựa này đó anh em có nhu cầu alo anh em zalo thì lúc nào có như ờ, tư vấn nhân viên tôi nó trực tôi tư vấn cho anh em đấy thì có một cái số ưu điểm tôi nói qua này đeo êm mắt này không cộn mắt này đấy là ưu điểm của nó rất là ok như vậy thì ờ, anh em có nhu cầu mua hàng anh em cứ alo trực tiếp anh em nhé đấy thì kính này đeo mắt thì tôi bảo hành cho anh em trong một năm khi em mua hàng anh em sẽ được tặng à, một cái kính và một cây bài như này để anh em về anh em chơi đó rồi à,